đánh đấm gì kiểu đấy đánh lại bật ra ngay rồi đánh quái nào lại nào bắt đầu đánh đến này thì xong chết được em ơi bâu và đánh như đánh lại bị bật ra <laughs> mẹ đây người ta gọi là đá lông phải đánh lông bâu mà cấu xé nhau trong lồng ấy mẹ đập phát lại bật ra nó chuyện đéo <laughs> chắc lép phía đấy nhỉ nên người ta gọi là chuyên gia đạp lồng ấy con này khôn thế nhỉ đạp phát bung ngay Khôn đấy, con này cực kỳ khôn luôn tám phát rồi ôi sợ sợ mồi đi mẹ này đá tinh vi thật